À. ta ta ta ta ta Hello, hello anh em nha, hello anh em nha, hello mọi người nha. Hello bố mày là chùm, hello Lê Tuấn Anh, hello Lê Văn Đắc, hello đặng quốc uy hello andre và đó là gớp trẻ <laughs> gớp trẻ ở đâu đấy và tuấn sang hello huyền nguyễn nhé hello mọi người nhé em tú leo lên ờ, một một k rồi mọi người ạ nên thành ra chắc là giờ leo ờ, giải trí một tí để tối đánh giải cho nó bay đánh giải xong chắc là mình ờ, leo top một đấy cơ bản là mới ngủ dậy nó thành ra nó hơi chưa tỉnh táo á nên chắc vô, vô nick phụ phụ quẩy quẩy tí cho nó quẩy quẩy một tí cho nó gọi là quen tay đấy anh em ạ xong rồi chiều rồi chạy hét anh sao cũng được thì chúc anh em buổi sáng vui vẻ nha ờ em bé cute vậy à, em bé của à, của sếp á. Em bé của sếp á. Con của sếp ấy, con của sếp á. Ok. Ừ. Anh Vi đi nghiện nhá, nay cố đi tiếp nha. Anh em chỉ thích coi mỗi GF thôi à. Ok ok, nói chung là GF thì lúc nào cũng cố gắng đánh hết sức mà mọi người kể cả thua gọi là hơn điểm thì vẫn phải đánh thôi nói chung là tinh thần thép rồi với cả mình nghĩ là cơ bản là anh em trong team cũng đều đánh giải nhiều ấy thành ra là mình nghĩ là cho dù là thắng hay thua thì mọi người luôn gọi là có một cái động lực á đoàn kết và luôn gọi là động viên nhau để đánh cho nó hết hết khi nào mà gọi là kết thúc thì thôi anh em ạ nên thành ra là lúc nào cũng cố gắng mọi người tại vì cơ bản là giải thì thì cũng phải muốn vào sâu chứ đúng không ừ, hello anh hello nam vũ nhá biết chòe à vt cũng biết chòe á PT mới mới á. tối qua là mình đang 860 mấy điểm ấy thì thành ra là mình đánh mấy trận anh em ạ lên được một k ui tối qua em tú bú tối qua mình đánh một cái được toàn là ra olap anh em ạ xong rồi hai trận cuối mình đánh phép sư tính ra là hai bài đấy vẫn đang mạnh quá phải đợi meta mới nó mới đỡ mạnh được anh em ạ anh tú lo được à anh tú phải lo ấy nam bom không nhưng mà nói chứ bên uh, team kia cũng có mấy người đánh hay mà với cả vào giải vào giải nó khác á cảm ơn gặp so đã chuyển video đi hello lê ngọc anh à lê ngô hoàng anh chết rồi đọc tên còn không nổi chơi chơi game cái gì đây ngoài binh điêm tú à ok nhanh nam ơi hello chudon à, phụ bạc mấy rồi á phụ bạc bạc một rồi nhưng mà sao nóng nóng ấy nhở anh so bếp bật nó là kiểu gì nó lạnh không nó không chỉa xuống chỗ em sao á nóng quá. sao anh đánh sao mà lại rank cao thế à sao nữa nữa nữa nữa không nhưng mà các bạn đừng mấy ngủ dậy thành ra là muốn giải trí tí có thể tí nữa mình qua nick kia chơi cũng được làm cái kiếm đã chứ còn mình đánh nick nào cũng thoải mái mà anh em với cả mình muốn chơi hạt đấy thành ra là để ọp đánh nó tập trung sao gỡ so chỉnh đĩa được không được không cái này được bữa em nhớ anh hải phải đẩy lên để xuống quá thế vãi ok ok để xíu xíu nhá gf so hôm trước bị viewer kêu bắt nẻ con gái đánh yếu hẳn à <laughs> bắt nẻ con gái à gf so bắt nẹt cả các cô các các các các bé nữa chứ con gái không là gì là gì nhưng mà nam bom hôm bữa mang nhiều vải nhá không biết là vải nhà nam bom hay là vải đâu đấy nhiều đấy nam bom vải nam bom liên cấp và nam bom hôm qua có nhờ ai cày hộ không vậy anh á hôm qua có nhờ ai cày hộ không á chị ơi đánh như thế này mà còn không còn không tin tưởng được thì chịu em thú chịu thua vậy mua hai con này lại mua hai con này lại mua thêm cho mình những cái con ui sờ quên không cần anh em ạ sờ quên sớm chưa cần đâu sáng dậy hơi lú anh tú ơi à ừ, đầu tóc em tú còn đang bù xù thế này đồ này à hay làm ván nia ly nhờ nhưng mà nia ly thì chưa có cơ thôi cứ cho nieli vào trước đi chơi mấy bài một tiền trước đi anh em ạ sắp nép hết rồi đấy sắp nép hết rồi anh tú thích em nào họ lê mà đọc tên ai cũng lê à phải không vậy phải không vậy có thích em nào họ lê đâu lê ngọc trinh không anh tú thích lê ngọc trinh từ nhá trong bài form tướng lum ra lum do mà đợi lõi đi xem là lõi gì đã số hai ma thuật phước lành và lò rèn là ba lõi này đều xài được anh em ạ nếu mà đánh nguyên trích thì lấy số hai ma thuật còn nếu mà đánh lâu dài lấy cái này lấy cái này là chắc cốp này còn lấy cái này thì hensui ra được đồ ngon thì xài được còn ra đồ củi nó hơi phế mình lấy đồ thì đánh nhau luôn hoặc là lấy tướng thì đánh nhau luôn còn lấy cái này thì đánh về sau về lết cơ thôi mình nghĩ là lấy đồ đi nhá đánh nhau cho nó sướng đánh nhau đi đập nhau đi đáp siêu linh hoặc là đồng cát johnny hoặc là tim băng mình nghĩ là dắt siêu linh tầm đầu game thì nó khỏe hơn nhưng mà không có con gì cho vào nó gọi là đẹp đẹp tướng nhờ anh em nhở trông tướng nó bị phèn phèn á thôi bỏ đi bỏ đi anh em ạ bỏ cái gì nhỉ bỏ cái nearly đi nhá cơ bản là ít với cả mình không ra thấy form á thành ra là thôi với cả đánh danh này đánh massage thôi nhà bạn đánh chậm chậm tà tà thôi bán đi luôn đi chưa hello nghĩa hoàng nhá vâng nhà em làm gì có đâu em đi ăn trộm mà hello hàng hiếu nhá điên là nam bom anh tú trêu ấy từ từ nhá thua nhà này à vt cần win á cho vt win với nó cũng win nó cũng vậy má lắp đồ ngoài thua chết rồi mãi không không để ý thua rồi anh em ơi ừ ừ ừ hên quá hên quá hên quá vẫn sửa sai được anh em ạ vẫn sửa sai được vẫn sửa sai được qua bbe tết meta mới đi anh à bbe không được không qua bbe được leona hai bú rồi nhá bây giờ mình sẽ mua mấy con gọi là ngọc long huyễn long tại vì cơ bản là mình lên leona hai rồi nên chắc là mình không bắt mấy con đấu sĩ này nữa đúng không còn nếu mà bắt thì cứ bắt mấy con này thôi không bắt con ba tiền là được đẹp chưa hai bốn hai bốn sáu bảy à nếu mà đủ tiền là mình lên cấp mình cho con này vào luôn đấy chứ với cả cơ bản bây giờ mình thấy lên cấp sớm á thì tỷ lệ ra rồng của anh em sẽ dễ hơn mà ra rồng thì sao ra rồng tầm này hai ba chấm á thì rất chắc chắn là anh em sẽ win trick rồi nên thành ra là anh em có tiền mà đánh win trick được ấy anh em đừng có ngại úp cấp nhá với cả đủ form mà được trừ khi anh em gọi là đang nhiều đôi một sao mà không cảm giác không win trick được ấy, thì anh em không úp thôi còn như trường hợp vừa rồi mình có leona hai cầm mấy đồ tanh khá là trâu nè anh em nên check qua lobby check qua lobby xem có sát thủ không á thì nếu mà không có sát thủ thì mình úp cấp nhá tại vì con leona này mình nghĩ là tăng hàng trên thì hết rồi chỉ sợ là sát thủ nó móc chết con uh, ờ, sru thì mình hết đam thì mình thua thôi đấy qua một hai giờ mới ngủ mà nay lai sớm vậy anh không ngủ xíu nữa đi cho có sức à đâu hôm qua thật ra là hai giờ em tú ngủ rồi mà mà em tú ngủ đến tận là chín giờ cơ mà thành ra là chín giờ à. ngủ đến chín giờ tức là hai giờ đến chín giờ là được bảy tiếng ba mươi phút chính sẽ không thật ra là sáu tiếng ba mươi phút ờ mà một ngày bình thường mình nhớ là ngủ tám tiếng là đủ mà đúng không nhưng thành ra cũng không buồn ngủ lắm anh em ạ có từ ờ, có từ cái khúc trên nhà lên từ nhà lên công ty á thì nó hơi gọi là díu mắt một tí á cảm giác đi đường á nó nắng chói chang ấy mà bắt đầu mình gọi là díu díu hẳn một mắt bên trái luôn á mình mới bảo là hay là con nên gọi là dừng lại để ngủ một tí không nhỉ để cho nó đi nó đi cho nó tỉnh táo cơ ờ tại vì sợ nhiều khi va chạm hay là gì ấy thì hơi mệt hơi quan ngại một tí nhưng mà không anh em ạ cố gắng đi cố gắng lên công ty anh em ạ lên công ty được gặp mọi người lên công ty được ngồi vào máy tính lên công ty lên công ty được gọi là thỏa sức đam mê lên công ty được ờ, gọi là livestream <laughs> em thích lâu và dài á anh à xét giờ đối đối thế nào ý anh á nói chung là xét thì uh, bây giờ cơ bản là nhiều người họ biết counter với cả họ tìm được những cái bài gọi là mạnh hơn á thành ra mình thấy xét bây giờ nếu mà muốn chơi thì anh em phải tối thiểu ra được vài con sớm với cả có lõi á thật ra là có lõi nó vẫn mạnh nhá không phải là yếu đâu chẳng qua chẳng qua nó dễ counter thôi do anh bị counter mà còn vân vai của em không có đầu ram mới còn trường chết lừa đâu anh sao anh ờ, anh hai pro ờ, tám con đúng không em thấy à may còn ra được cái ba lăm máu ấy không phải anh còn đi sớm nữa có cái găng olap khá là ngon nhưng mà chắc là mình lấy đai máu nhá lấy đai máu hướng đến một cái dắt lửa đi tại vì bây giờ mình thấy một cái đồ gọi là gọi là giảm hưu á trận nào cũng phải cần nhá thành ra là nếu mà đầu game anh em gọi là chưa biết hướng gì để đép á anh em có thể gọi là nhặt cho mình đai máu hoặc là rát nhờ mình nghĩ là nên ưu tiên đai máu hơn tại vì đai máu thừa thì nó mình làm gọi là re ke hay là vút bẫy hay là giáp máu gì cũng ngon á còn dép thì nói chung là máy chiếu thứ đầu game mình nghĩ là chưa cần còn dép gai thì nói chung là cao tơ được sát thủ à nên là chưa cần thiết lắm anh em ơi ngọc long thì nói chung là thêm độ đánh à còn con này thì thêm tanh mà bây giờ mình nghĩ là mình đủ tanh rồi á mình nghĩ là mình đủ tanh rồi anh em ạ chắc là bán hai con heo thì trước đi trận này mình tanh bằng à, bọn này đi lên nhá bọn à, vệ sĩ đi lên nhá một cái đai cho leona luôn cho nó trâu anh em ạ tầm đầu game như vậy con leona hai cầm dép siêu linh mình nghĩ là nếu mà người ta không có giảm hưu chắc là không giết nổi đâu nghiện thì đam mê gì nữa sao lại nghiện được hello thế anh nhá em đâu có nghiện đâu có cái hôm mà mình gọi là livestream buổi sáng sớm ấy, anh em nhớ không thì cái hôm đấy mình chơi cả đêm thì không nhận là hơi không phải nghiện đâu thật ra là mình bảo là mình chơi mấy trận thôi tại vì cơ bản là hôm đấy chơi đang bay ấy chơi một hồi sao đến năm sáu giờ sáng luôn ờ xong rồi livestream cho mọi người coi luôn đấy mua còn uh, à, set đi bắt đầu có gọn nửa wintrick uhm, có con này à con này khá là ngon vậy thì mình đép bằng form mày đi lên luôn nhá được chưa vậy đi mình nghĩ là không cần tham quá cũng được như vậy thôi đấy con cô thấp thì nó hơi tù nên thành ra để nó ngang ngang cho con này nó cc cũng được nhá mình sẽ bắt đầu gọi là tích tiền thôi gần na tí vào thì có thêm uh, gna vào thì có thêm gọi là hóa hình à nhưng mình nghĩ là chưa cần lắm cứ để một con gna lại được nhá nghiện là rõ à hello lục sáng nhá sao lại nghiện rõ được tí nghỉ lai like đi ăn uống đi ăn uống với trải lại tóc nha tóc em tú hôm qua thì nói chung là về nhà thì có tắm anh em ạ nhưng mà quên mất là hôm qua hết dầu ở đầu rồi nên là mình chưa gội nữa <laughs> nên là để hôm nay gội luôn anh em ơi rất là buồn nhưng mà em tú vẫn tắm nhá vẫn tắm rửa sạch sẽ nhá chẳng qua là hôm qua quên gội dầu gội đầu đầu tại vì khi mà gọi là gọi là vào nhà vệ sinh rồi ấy bắt đầu gọi là xối nước lên đầu rồi ui mới nhận ra là không có dầu gội đầu cơ ờ hết rồi anh em ạ chẳng lẽ bây giờ đang tắm rửa rồi bắt đầu gọi là mặc quần áo lại đi mua quần áo à, dầu gội đầu thì nó hơi kỳ nên thành ra là thôi chịu khó gọi là để tóc nó bù xù một tí á đêm ngủ thì nói chung là tóc mình nó bù xù sáng sớm thì nói chung là trải nó cũng chả chả ra nếp được nên là thôi anh em ạ chấp nhận một tí đi tí nữa trưa mình đi ăn cơm ăn uống xong rồi mình mua dầu gội đầu về mình gội là đẹp là lại đẹp trai bạn mới chưa về việt nam mà tú à chưa nhá nghĩa hoàng ơi chưa nhá đó là hết thách đấu ai bảo nghiện là hợp lý vd sắp lên top một vd uy tín vd mang đến giá bán chất lượng cho mọi người nhưng mà mình để ý nhá từ lúc mà mình gọi là để cái khung gf chè ở, ở trên cái livestream này ấy, bắt đầu đánh nó hơi gọi là ấy nhá hơi không vào vào vào cái cầu của mình rồi đấy ý là đánh giải á để khung gf chè này hơi sai sai đấy một con nu nu huyễn long này mình nghĩ là không cần kẹp đâu anh em ạ tại vì mình lấy lêu này ở tanh thôi nên chắc là thôi bỏ đi một giọt nước mắt giờ à? nếu mà bạn đánh flexible thì chắc là một cái gọi là bàn tay và một cái hoặc còn đi phép thì đánh năm tiền cơ mà bây giờ quyền trượng thì cũng được nhở quyền trượng thì con sdm này chắc chắn là nhiều đam hơn nên chắc là mình lấy quyền trượng đi cơ bản là tầm này mình nghĩ là mình đang thiếu đam chứ phải là mình thiếu tanh mình lên cấp luôn thì à, có cho mình là con này vào hợp lý mua lại hai con này đẹp chưa ui nhiều đôi nhỉ anh em nhở một hai hmm. mình đang muốn tích tiền đi ấy, thì bán hai con này đi à hơi phí nhỉ anh em nhở thôi chắc là ôm một tí đi cơ bản là mình mà lên là hết hai sao ấy mình đép lên chín mình khỏi thay form luôn cũng được khỏi thay form luôn cũng được chơi đá xong like mới chịu à em tú có chơi đá đâu đã nghiện còn ban là ban ai đấy giờ gì đấy hết tàu gọi thì trộm trộm của ai đó đi anh là xài chung mà sao lại trộm được cơ bản là chưa mua chứ không phải là gì hết sao không lấy bộ chặt mà gọi phê hơn chơi đồ à nữa nữa nữa có có có có những lần nhá cảm giác mình hết dầu gội đầu ấy xong ngồi trong nhà vệ sinh ấy chỉ còn mỗi là dầu xả thôi ấy thành ra là mình cứ dùng dầu xả mấy ngày liền anh em ạ ui trông nó bị đần luôn á thật sự đần luôn á da cố hàng thủ thì thêm tanh bảo hộ hàng kiều thì nói chung là tí nữa mình không xài bọn ngọc long đấy chắc là mình không lấy đâu mình sẽ lấy chuyên gia công nghệ để gọi là đép lên chín nhá lên chín thì chắc là mình đánh alfrin thôi alfrin varuk hai khi đâm mơ em cần đơ mộng con này không phải bảy năm con này không phải bảy tám à tại vì con chuột vào nó có bang hộ ấy thành ra là thành ra là bọn này tăng một chút tốc độ đánh em ạ à. em muốn nói em yêu anh mình tích đủ tiền chứ nhờ mọi người nhờ hai bốn sáu tám mười đủ tiền thôi thì không có việc gì phải gọi là ngại nhá tích tiền nói tích tiền nói lên chín nói chạy này lên chín nói dầu ăn có mà không dùng à sao lại dầu ăn được anh lúc nào anh có lúc nào đẹp dai vậy ạ anh mà không đẹp dai á chưa được chưa thường thường đeo khẩu trang mà nó sẽ đẹp trai hơn anh em ạ đấm nhau đi túi năn năn nỉ đánh danh trầm cảm quá sao lại trầm cảm được nghĩa ơi sao lại trầm cảm đấy sao lại trầm cảm đấy hay là nhưng mà nghĩa hoàng lên kim lên cao thủ chưa khó quá thì đưa vt giải cứu cho một rank này vt người chơi hệ tốt á vt người chơi hệ rảnh á thành ra vt giải cứu cho một rank chỉ cần là nghĩa hoàng vui lôi long huyễn long mà không có con gì để kẹp vào nhở tính là, là con sưu này của mình vẫn đang một con à không ra con thứ hai à giận dỗi nhở giận giận giận á à nhà này bắt hết rồi còn đâu sáu taric và ba leona và gọi là sáu esriu à anh tú bị thế lâu chưa nữa nữa tại vì bình thường mình thấy ấy, đi ra đường ấy nhiều người đeo khẩu trang xinh cực ấy, anh em ạ đeo khẩu trang xinh cực rất xinh xong cởi khẩu trang ra thì <laughs> ờ không sinh như mình nghĩ thôi nói chung là vẫn sinh nhưng mà không sinh như mình nghĩ thôi nhờ thành ra mình nghĩ là đeo khẩu trang auto sinh che mặt auto sinh chữa bây giờ mình đang có thường một cái gang và một cái đai máu nên chắc là một là mình lấy giáp lửa hai là mình lấy clip phép nhá hoặc còn ba mà kiểu bí quá thì mình lấy thêm một cái bốc đồ hoặc là lấy thêm một cái đồ thì mà lắp được là ok đấy đấy là phong cách đánh của gọi là vtt gọi là có đồ gì đóng đồ đấy nha mạ để giữ máu thôi xong rồi tí nữa lên cấp xoay bài thứ là được nhà này nói chung là lấy lõi này thì à, về lết mạnh này đây là hai lõi gọi là về lết nên thành ra tần máy chưa mạnh lắm có hai cái gậy này một cái gọi là không có dép nào với cả có hai cái đai máu nói chung là trong đây thì đồ nào mình cũng lấy được anh em ạ thành ra là không sợ lắm nhá có cái cung mình nhìn nó hơi phèn một tí thôi còn tám mươi điểm nữa lên cao thủ mà mấy ông này spam quá không đánh nổi à sao lại không sông đánh nổi được giải cứu em với đánh mãi trẻ lên bạch kim nè mình lấy cái giáp máu cho nó trâu không trâu đi một chút trâu chó đi em che mặt vẫn xấu thì làm <laughs> sao được anh à thế thì anh nghĩ là em không nên lên cam đâu em nên gọi là úp mặt vào tường đi để cho không thấy ai gọi là vẻ đẹp của em hết ờ hai con ly xin là chắc là mình phải lên cấp ấy mọi người ạ mình phải lên cấp á anh tú đánh cho em lên thách đấu được không ạ khó khó anh còn phải xe hạt á ấy ơi như vậy à hay là như vậy thì mọi người nhở như vậy không tại vì mình muốn con à, chuột này cũng hưởng tốc độ đánh từ cái này á cái là ngon không như vậy đi như vậy sương sương nhìn đằng sau mới auto sinh hợp lý luôn nhưng mà nhìn đằng sau thì phải mấy người con gái phải kiểu ấy cơ à, nhầm nhầm nhầm nhầm nhầm nhầm nói chung là nhìn đằng sau thì cũng tùy phải có dáng vóc cơ chứ bây giờ anh tú nhìn đằng sau thì cũng thế nhìn như thằng nghiện đấy nam bom anh tú phải nhìn gọi là trực diện đấy nhìn thẳng vào khuôn mặt với cả nhìn thẳng vào ánh mắt của vt ấy, thì mọi người mới thấy được vẻ đẹp gọi là sâu sắc tiềm ẩn nếu mà nhìn thẳng vào cơ nhưng mà sao tóc mình sáng sớm nó bị sụp bù xù nhờ chắc là do mình không gội đầu á phế nhở chắc lần sau mình phải gọi là gội đầu trước khi lên livestream nhá cảm giác trông tóc như vậy gọi là mất ấy quá mất đi vẻ đẹp quá mất đi hai điểm à quên mất đi tám điểm rồi xấu quá anh em ạ tận cùng của nỗi nhớ anh có biết là gì không là ngày dài cứ trôi anh chỉ nghĩ về mình em thôi nhìn xuyên tâm hồn là xuyên kiểu gì đấy xuyên kiểu gì đấy có phải là mặc à không ngày xưa kiểu cái thời đi học ấy thì nói chung là có mấy bé gái không mấy bé gái thì nó nghe nó hơi kỳ gọi là mấy bạn gọi là học chung lớp đi mấy bạn học chung lớp đi mấy bạn học chung lớp đi thì nhiều khi có những hôm mà là đi mưa ấy anh em anh em biết ngày xưa đi học thì nói chung là đi học thì phải mặc áo sơ mi trắng với cả quần tây rồi đúng không thành ra là những hôm nào mà trời mưa mà các bạn quên mang áo mưa ấy xong bắt đầu áo phải là ướt đấy ướt áo ấy xong rồi các bạn nữ gọi là ngồi trước bàn ngồi trên bàn của mình một bàn đấy xong rồi mình sẽ thấy được những cái gì mà anh em nghĩ <laughs> ngày xưa vt nhìn mấy cái đấy vt cũng ờ, kiểu ờ, hay khá là thú vị nhìn thấy được anh em bạn nhưng mà thật ra là chỉ là nhìn thấy được những cái lớp gọi là lớp áo thôi cháo gì cả sau này lớn lên thì mới hiểu ui chỉ là những lớp áo thôi không như không như những gì gọi là ngày xưa mình mình nghĩ anh em ạ đúng không cái ông vd này có giải có giải cứu không để để gửi nick à vd đang chơi nick này ấy chắc là để để lúc nào đi có cái gì cứ có gì xong like đi mà gửi vd giải vd chơi cũng được từ từ nhá bây giờ mình đang gọi là tính đến cái hướng bỏ tướng ra sáu ngọc long mà đần đấy sáu ngọc long mà chưa được đủ bảy ngọc long mà à quên chưa đủ sáu ngọc long mà lên cấp thì mới đủ đúng không thành ra là mình đép cung này lên chín luôn anh em nhở hay là mình bỏ nét riêu ra ta u uh nhẹ nhàng nụ hôn phất lên môi mềm khi ấy gọi tên em à đâu như vậy là đủ này bao tô cùng hoa dịu dàng à có hai cọc mà nhở những thanh âm vang lên ra sau mình lên cấp nhá ra sau lên cấp cho con gần a vào cũng được hay làm tận trận chín ngọc long nhỉ anh em nhở bán mấy con này đi đã này lên cấp lên cấp hoặc là cho con này vào cũng được con quỷ tà zombie đi à hóa ra phát boy từ khi đi học à có đâu anh em ơi cái đấy không phải là biến thái cái đấy gọi là động vào mắt người thôi chẳng lẽ bây giờ nhá ở đây anh em nào gọi là bảo là đi học ơ từ từ nhất tem mình đâu hết rồi sao tem mình chết hết rồi ủa thui là này à đang gọi là mỏi bốc phét nên nhìn qua nhìn lại tem mình chết hết rồi lệnh sắt ấy người chọn xoay đi u em tu bú vtt bú con sd này mày hơi lừa tao ấy nhá cho này vào đi sd này nó lừa mình quá anh em bạn có nên bán nó đi không bán nó đi thì thay con gì vào chả thay được con gì cả đây để mình nói này bây giờ nhá chẳng lẽ ngày xưa anh em lúc mà đi học ấy chẳng lẽ có những bạn gọi là ngồi cùng bàn với anh em mà ngồi trước ngồi trước anh em đi chẳng lẽ bây giờ người ta gọi là đi mưa đến ấy, xong rồi người ta mặc cái áo gọi là không mặc dù là không gọi là ướt lắm nhưng mà chẳng lẽ người ta có hở ra những cái đằng sau lưng á chẳng lẽ anh em lại không nhìn đúng không đấy là gọi là đập vào mắt mình mình nhìn theo tự nhiên thôi chứ không phải là mình chú ý ví dụ một, một bạn gọi là ngồi bên bên cũng là ngồi trên mình nhưng mà ngồi bên trái đi ví dụ mình ngồi bên bên bên bên hướng gọi là chéo giáo viên còn cái bạn kia ngồi hướng cùng giáo viên thì mình chắc chắn là mình không nhìn rồi tại vì mình phải nhìn lên bảng đúng không đi học là phải nhìn lên bảng nhìn kiến thức học kiến thức không phải là đi học để gọi là nhìn những cái đấy thành ra là vô tình nó chạy vào mắt mình thì mình nhìn thôi chứ vì đi không hề phát voi mấy cái đấy có gì đâu mà nhìn anh em có gì đâu mà nhìn chỉ là một cái áo thôi mà ngày xưa thì con gái nói chung à quên ngày xưa thì nói chung là các bạn của mình chỉ mặc gọi là những cái áo gọi là bình thường thôi những cái áo gọi là màu gọi là white thôi thành ra là không có gì gọi là không <laughs> nhờ vẫn nhìn á vẫn nhìn á nhìn á nhìn á nghiện mà ngại ngày xưa nghiện mà ngại anh em ạ à. <clears throat> ủa một đép lên chín là anh tú à đép lên chín luôn cơ bản là lobby này thì nói chung là cũng không gọi là không gọi là kiểu đánh gạch không gọi là đánh gắt như thạch ranh thách đấu đấy thành ra là đép lên chín được nếu ví dụ đánh đánh đánh thách đấu thì tầm này chắc là tầm mà còn à, năm mươi máu thôi nhưng mà thôi ít nhiều thì mình à, ví dụ mà ra được cái gì á mình hướng dẫn được anh em thì mình hướng dẫn nhá chọn lõi hoặc là cái gì thôi mình nghĩ là quan trọng cái trò game à quan trọng cái meta này ấy thì mình nghĩ là chọn lõi thôi mấy ông cận như anh tú phải cho ngồi bàn đầu cho đỡ dòm ngó à không ngày xưa tính ra là anh tú lùn á thành ra toàn ngồi bàn một bàn hai à nhưng mà ngày xưa anh nhớ là trên trên bàn của anh thì có hai bạn nữ thì phải hay là ba nhở hình như là ba bạn ờ ba bạn nữ một bạn nam ba bạn nữ một bạn nam thành ra là có hai bạn gọi là nhìn cũng ổn ổn áp ổn áp xong rồi à, bạn đấy còn thích nghe anh tú hát cơn ham bom ờ tính ra là anh tú ngày nào cũng hát ấy xong rồi sau này nghiện ấy kiểu sau này nghiện nhưng mà không không xong rồi ngày nào mà anh tú cũng hát ấy là bạn đấy bắt đầu bảo là tú hôm nay mày không tú hôm nay mày không hát hả <laughs> tính ra là mình cũng có người được tính ra là mình cũng có người thèm được nghe hát đấy chứ có phải đùa đâu được chưa do hoàn cảnh nó vậy thôi chứ vi đi cũng thích lắm kiến thức áo ở áo bạn à nữa nữa nữa nữa thấy bạn đi mưa gọi là lo lắng như thế rồi cứ thế thôi cứ treo rồi cái bảng màu trắng này hơn thú à cái bảng to và tròn đấy anh em cái bảng này không phải là cái bảng vuông á cái bảng này là cái bảng to và tròn và được bao phủ bởi một lớp áo rất là dày wow mình lấy vô cực không anh em hay là lấy con bi kè nhở bi kè cũng ngon á tính ra nhá cái này không phải là mình à, chê hay là mình không có ý kiến gọi là gì nhá nhưng mà ngày xưa kiểu mình thấy có mấy bạn gọi là kiểu nó bị ấy quá mình cứ nghĩ là ui mình lại bảo là ui bạn này cái cái này cái này nó nó bị uh, nó bị ấy quá xong rồi sau này khi mà mình gọi là trưởng thành mà mình lớn lên thì mình mới biết thật ra đó chỉ toàn là những cái mà mình uh, <laughs> không bao giờ ngờ, ngờ tới anh em ạ đúng là bị dối lừa anh em ạ kiểu bị bị lừa kiểu bị lừa dối á nhưng mà thôi anh em ơi vẫn thích vẫn thích ngày xưa vẫn thích nhá còn bây giờ thì bây giờ cơ bản là lớn rồi anh em ạ thành ra là bây giờ thích những cái khác anh em ơi bây giờ thích những cái khác bây giờ nhá vt thích được chơi game này vt thích được gọi là livestream lên nói chuyện cùng mọi người vt không thích những cái gọi là ngày xưa nữa vt không thích những cái trắng trắng tròn trắng trẻo tròn tròn tròn to nữa vt thích mọi người á ông ngờ tới ôi bé anh tú nghịch nhỉ à hồi thôi bé đây hồi bé là cái cái lớp năm nhá cái lớp năm là anh tú anh tú nhớ là anh tú có đi chơi chơi net một lần đi chơi net một lần ở quán net ấy thì người ta người ta để quên ờ, người thì đi chơi net ấy thì nói chung là có có người hút thuốc á mà ngày xưa hút thuốc thì thường thường hai châm châm thuốc bằng gọi là diêm chứ không châm thuốc bằng quẹt châm thuốc bằng diêm xong rồi anh anh tú đi nét anh tú ngồi cạnh cái máy đấy xong rồi lúc về không hiểu sao từ từ nhá lên con đồng hai lúc về không hiểu sao gọi là người ta quên người ta quên cái hộp diêm đấy thành ra là anh tú thấy uầy tiếc thế thành ra là lấy lấy hộp diêm bỏ vào túi quần để đi học ấy để để đi học thôi mang đi học gọi là cho nó vui vui thôi không hiểu sao đến trường nhá đến trường đến lớp rồi nhá bắt đầu gọi là quẹt bao diêm à quẹt quẹt que diêm thứ nhất lên đốt giấy ấy. ngày xưa thì đốt cái tờ giấy thôi đốt cái tờ giấy trắng thôi thì cái tờ giấy trắng nó bắt đầu nó cháy nó cháy xong rồi tí nữa cái tờ giấy trắng lúc mà nó cháy nó cháy hết đấy mọi người để ý không lúc mà nó hết lửa ấy thì thường thường sẽ có tờ nó còn nó còn những cái cái cái cho màu đỏ ấy thì mình cứ không ngờ tới được thành ra là mình vứt vứt cái tờ đấy vào vào trong thùng rác luôn thùng rác thì nói chung là thùng rác ở ở ở cấp một đấy mà thì mọi người biết rồi đấy chỉ toàn là giấy với cả những thứ mà gọi là dễ dễ cháy thôi từ từ nó con gấu này bị điên này anh em con gấu này nó bị điên rồi tính ra là meta sau có con gấu này đánh khá là hay á thì mình đốt cái tờ giấy đấy xong rồi nó còn cái cho ấy thành ra là mình không để ý tới xong rồi xong rồi xong rồi một hồi uh, tí nữa gọi là năm phút sau mình vào lớp ấy xong rồi mười phút sau quay lại thấy cái thùng rác nó cháy rồi anh em ạ ui lúc đó bao sợ luôn bao sợ từ từ mình đổi đã mình đang cần một cái gì nhỉ anh em nhở mình nghĩ là lấy cái đồ gì xài được đi tim băng à tim băng thì nhà kia có cái kháng hậu ứng không ngon lắm nhở hai người có kháng không ngon nước mắt à không có mảnh số zin nhờ ừ, ừ kiếm này lại nhiều kiếm quá cuồng đao à quyền năng quyền năng của rít phép không ngon lắm à, blue vô cực không có đồ gì xài được ta thôi lấy tạm này đi ừ. mình sợ xài mãi xài mãi không không không xài được cái gì ấy thì nó hơi cùi nên chắc là thôi xài tạm cái này đép bằng con xe du này đi đép lên đi anh em ạ con kia cảm giác nó đuối quá rồi bàn tay Ezreal góc đồ cho con này đi đấy bây giờ mình đép lên chín của mình xoay bài nhá được chưa được chưa <coughs> rén là cảm ơn hoàng ngọc ánh nhá đấy xong rồi uh, hello uh, hạ văn thiên nhá quẹt qua diêm thứ nhất anh thấy ảo giác gì không à không xong rồi bắt đầu gọi là thấy bắt đầu gọi là năm phút sau tự nhiên thằng bạn mình nó đi vào ấy nó bảo là ui tú ơi tao thấy ở ngoài kia cái thùng rác nó bị cháy rồi nó bị cháy rồi xong rồi bắt đầu cô trong lớp gọi là người thấy mùi gì khét khét xong rồi cô bắt đầu gọi là đi ra xong rồi cô bắt đầu gọi là đi ra cô thấy ui thùng rác nó bị cháy xong rồi cô bảo là chắc là do ai hay là gì thôi không nghĩ là học sinh của mình đâu xong rồi một hồi cô ấy bảo là xong rồi bắt đầu một hồi gọi là truy lùng ra thì bắt đầu ấy bảo là ngọn lửa này bắt lên từ từ gọi là lớp của mình á thành ra là chỉ là chắc là do người nào gọi là đốt hay là gì thôi thành ra là lúc đấy mình bắt đầu gọi là run run lên anh em ạ bắt đầu gọi là sợ sợ lên xong rồi lúc đầu mình cũng tính chối cơ tại vì hồi nhỏ mà hồi nhỏ có một cái tính gọi là rất là sợ anh em ạ thành ra là bắt đầu gọi là tìm cách gọi là để gọi là che giấu với cả với cả không nhận tội ấy xong rồi xong rồi sau đó một thời gian thì ờ, từ đầu nhá sau đó gọi là một lúc ấy thì mình bắt đầu gọi là xong rồi không một lúc sau thì cô bắt đầu gọi là bảo là cô có một cái máy gọi là phát hiện người nói dối thành ra là bây giờ nếu mà không gọi là tự nhận đấy thì cô sẽ dùng dùng cái máy đấy để gọi là cho tay của mỗi người vào thì sẽ phát hiện được ra là ai nói dối thôi thành ra là bây giờ ai làm ai là người làm chuyện đó ấy, thì nên gọi là nên gọi là lên nói riêng với cô cũng được thì cô sẽ không nói cho cả lớp biết đâu các thứ các thứ ấy ui xong rồi lúc đấy mình sợ quá anh em ạ mình bị cả tin quá làm gì có cái máy nào phát hiện nói dối đâu thật ra là bị lừa anh em ạ làm gì có cái máy nào nói dối đâu chẳng lẽ bây giờ có cái máy phát hiện ra cả nói dối à hơi bịp nhưng mà hồi đó mới lớp năm anh em ạ thành ra là hơi dây ăn ờ xong rồi lúc sau mình phải lên mình nhận tội anh em ạ kiểu để được hưởng sự khoan hồng của pháp luật đấy thành ra là mình quyết định lên nhận tội thì uh, nói chung là không bị phạt gì cả nhưng mà bị cô gọi là bắt viết bản kiểm điểm các thứ các thứ ấy. xong rồi cuối năm thì uh, bố mẹ mình biết được thì bố mẹ mình cũng la mình một tí anh em ơi nói chung là câu chuyện vừa vừa gọi là vừa vừa gọi là vừa gọi là hay với cả vừa nói chung là nó cũng không có gì cả nhưng mà nó mình thấy nó khá là thú vị á ờ thú vị à đốt nhà trường trường người ta tí tí nữa thì cút xong rồi thú vị nhỉ may là gọi là cái thùng rác nó bé bé nhá phải đấy mà cái thùng rác nó to to thì thôi đấy thằng nào này đi soraka ngon hơn anh em nhở soraka soraka thật ra là mình có thể bỏ hai con này đi được rồi mình cho con uh, on vào với cả cho con soraka vào thì nó thêm tanh luôn mình nghĩ là cho con uh, on vào trong đi con on khó là chiêu lắm cho con deco tanh tạm đi tí nữa mình là đổi đồ cho con khác nhé làm sao chắc là mình lên cấp mình bán full bàn đi mình xoay nhìn cho nó bờ rồi nhá anh em được chưa không nghe nghiện trình bày à không cái này thật mà rén vội à phải rén như anh em ngày xưa mà ngày xưa các bạn là còn nhỏ mà đúng không chẳng lẽ bây giờ cô nói chẳng à? lẽ mình lại không nghe đúng không ngày xưa mình nhớ là có có có có một vài chuyện cũng khá là hay ấy. đấy là tuổi thơ của mình u bế pháp sư ngon nè sojin cũng được anh em ạ đánh năm tiền thì cầm sojin cho con ao xin đấy sojin hoặc là ấn pháp sư ấn pháp sư con dâu y cấm à bịp nhớ anh em nhờ. Mời thôi cho em tú xin nó sojin đi thì anh em ơi anh em nào đang xem ở trên like, cho mình xin lại một like nhé anh em ơi anh em để lại cho mình một like buổi sáng sớm cho mình gọi là có tinh thần gọi là trai hết danh hơn nhé cảm ơn anh em nhiều nhá chúc anh em có một ngày mới thật là tốt lành nhé không leo gì à từ từ nhá từ từ nhá mình đang xoay nha mình đang xoay đang xoay đang xoay từ từ bình tĩnh à đau quá nhở chắc là bán nguyên nhà đi xoay á nhìn cho nó bờ rồ cái nhưng mà không biết là bán xong rồi đâu nó có ra gì đâu không biết là bán xong nó có ra gì không bán con uh, này bán con này bán con này đấy như vậy đã này thôi bây giờ mình xoay mình bắt tướng vào đẹp silas vào ok ba pháp sư số chúng tôi còn là ra xua và bi kè à, bạc vào ra xua hoặc bi kè đấy nhiều xua ra ca vậy má ờ, ờ, ờ, ờ, con này cầm cái này con này cầm cái này cầm cái này con này cầm cái cái cái cái cái cái cái cái này ơi hay mơ cầm đồ à bị biết nhở tí nữa mình đổi đồ hammer này cho con khác nhá chắc là mình cho đồ ờ, con hammer qua cho con dâu e anh em ạ mình nói chung là chưa có hai sao thành ra là hơi yếu ấy nhưng mà bắt đầu là đép đép được một tí rồi này 41 máu và sodaka hồi máu sướng chưa Rồng hai là bố. đấy nói chung là form năm tiền thì nó chuyển loanh quanh gọi là vài con như vậy thôi silat on rồng zoe bạt à, với cả một con pháp sư bất kỳ anh em có thể kẹp nami nếu mà lobby nhiều pháp sư quá nhé lobby nhiều phép quá đấy còn nếu mà bây giờ tí nữa mà anh em có ra su hai thì anh em thay con này nữa là hết bài này hoặc là thay con bike nếu mà không lên hai được thật ra là bike không có đồ mỹ à không cần xài cũng được tại vì số ra cái hai rồi thì để để đi xài cho nó tín còn nếu mà để gọi là đội hình mạnh nhất thì tí nó bỏ Soraka đi thay con ra xua vào thì nó ok hơn ra xua kiểu nó cc nó gây khó chịu ấy để con đồng mình thoải mái để chơi nhá còn nhà gì đây nhà pháp sư này nhà ngọc long này với cả nhà sát thủ ui có nhà sát thủ mình hơi đáng e ngại ấy nhá hơi kinh ấy giao điện nữa à hai giao điện lận à bike nữa này yasua và bạn bán con này đi thì hơi kinh nhưng mình nghĩ là bán được Joey hai mình có thể kiếm Nam min hai con này cũng được ấy chả sao hết mình néo con sona đấy nha anh em ơi mình thấy con sona ở đấy cho ta xua đi cái này cho con này đi cái này cho con à, zoe đi đấy nói chung là đồ như này mình nghĩ là chia đẹp nhất rồi đấy hello tuấn việt nhá kể chuyện cuốn thế anh kể chuyện là anh anh kể lần đầu cái đó đi anh kể lần đầu cái đó đi à, không được nam bom ơi kể cái đó đi thì anh nghĩ là phải để hôm nào có anh mấy em thôi để anh kể được á kể trên đây thì nó hơi hơi mất bất tiện anh em ạ kể trên đây anh em lại bảo là ui cái ông này nhìn mặt như này là mà lại lại thế này thì kia không được không không không không không không không bị lừa được không bị lừa được vd ở đây không bị lừa nhá bây giờ mà rôn thì cũng chả mua được rồng nếu mà rôn được rồng thì phải bán đi con này với con này à, hơi tiếc thành ra là bây giờ mình sẽ gọi là xếp đi nhà này bk hai à ngấy nhờ bk hai à hơi ngấy nhờ silat vẫn đang một à silat một thì thật ra là tí nữa mình luôn silat mới mình đổi đồ ra xuống ok đấy nhà này lốc của con silas à lốc của con on của mình à con olaf sẽ đánh một con hammer trước đúng không xong rồi sau đó sẽ quay lại đánh con on thôi nhờ thứ mình sợ là sợ con bika kìa bika kinh quá anh em ơi may là con on của mình dân luôn một cái áo choàng ấy nhá nó còn đa chiêu đấy chắc là win chứ đúng không ui nhà kiếu chiến lợi phẩm em ạ thua rồi mình nhiều một sao quá ai da đau đau đau đau đau đau đau đau đau đau đau. đào hello anh vt lần đầu gọi là nghe nói là anh là người chơi tfd hay nhất việt nam phải không á à, anh không phải là người chơi tfd hay nhất việt nam nhưng mà anh là người chơi tfd gọi là có kỹ năng đấy chứ anh thật sự là không phải là người chơi hay nhất việt nam nhá anh gọi là chơi gọi là hay gần nhất việt nam thôi không thật ra là anh là người chơi gọi là đỏ nhất việt nam đi nói ờ, thế cho nó đỡ đỡ bị ấy nha em ạ cho vt con rồng hai được không vt xoay bài xong rồi vt không không không được tốt cao à vt đần đấy vt con bạc hai này nghĩ là không cần đâu bỏ đi nhưng mà cặp này thì mình nghĩ là cho thêm ờ, bí ẩn vào cũng không gọi là một sự lựa chọn tệ nhưng mà giống thua này lắm anh em ơi tại vì cơ bản là bài mình toàn một sao à rồng một silat một Yasuo một à được hai sao thì con dâu y nhưng mà thật ra là con dâu y chưa gánh được lắm á bắn chết con Ezreal thì win ok win rồi anh em ạ hết đam ở bên kia hết đam rồi bây giờ đi chợ mình hốp một con gì hai sao nữa nhá một là Yasuo hai là rồng nhưng mà mình sợ mình vẫn thua nhà nhà sát thủ ấy cơ bản nhà sát thủ có chiến lợi phẩm á mình không sốc chết đam được của họ là mình thua em ạ top hai đã nè top hai đã nè hay là mình bo lại không bo lại thì có con bike trông nó hơi ngấy ấn pháp sư thì bỏ được mỗi pháp sư ra có một cái giáp à có một cái giáp thì làm tim bong hoặc là máy chiếu thôi mình nghĩ là ấn pháp sư đi làm pháp sư cho con ra xua nó quẩy quẩy một tí nhá ý là lần đầu anh làm gì tội lỗi ý ông nghĩ cái gì à lần đầu tội lỗi hả đợi đấy nhá đợi em tú díu nhá uhm, bi kè nhiều nhá anh em nhở con này xuống đây nó cũng có cc này con này bán đây bán đây cho ra xua vào bạc nữa uhm. chết rồi người ta ấy hai rồi anh em ơi người ta gì hai nhở người ta lên được con ờ, à quên người ta lên được olaf ba rồi người ta không thầm lốc cơ ờ người ta không thầm lốc cơ người ta không thầm lốc cơ vâng anh tú ơi bán bán bán bán bán nhưng mà không win được không win được à, không win được nhà này cơ bản là người ta lên olaf rồi anh em ơi top một bằng một triệu và top một bằng một triệu thì anh tú em tú em tú em tú cảm ơn anh tú đen thế à không không đen được anh tú ơi vd trả ông kia bao nhiêu tiền thế à vd có trả tiền ông kia đâu điền thế rồi kéo top hai luôn à em cảm ơn anh tú nhá để lần sau để lần sau anh tú ơi thì anh em mà đang xem mà chưa like thì cho em tú xin một like nhé mọi người ơi cảm ơn anh em nhiều nhá tối qua có bú không em tú à tối qua tối qua đợi đi ấy anh quảng ạ à. tối qua đợi đi á tối qua đợi đi hết cái tài sản của em á tối qua là <sniffs> tính là cũng vui vẻ một tí nhưng mà lại đi anh em ạ à. tối qua vui vẻ một tí nhưng mà lại đi cơ ờ trận tới top một bằng một triệu <laughs> ác với anh tú em tú xin để em tú game khó luôn là không khó không khó không khó thì ờ, chúc anh em buổi sáng gọi là vui vẻ nha <clears throat> tận cùng của nỗi nhớ anh có biết là gì không thế xong cái chỗ đầu đấy mi lại bơm vào gỡ à khó đâu em có gỡ đâu tôi anh view ơi vui vẻ thôi vui vẻ một hôm thôi hôm qua thì nói chung là mình có gọi là xin một chút cái cái kia để mình à, gọi là vui vẻ một tí anh em ạ nhưng mà thấy cái đấy nó không ăn thua nên thành ra là thôi nhá anh em đừng có dây vào mấy cái <laughs> mấy cái gọi là mấy cái cái gì nào mấy cái gọi là đỏ đen mấy cái đỏ đen anh em ạ hôm qua thì nói chung là mình uh, thật ra là mình không có nghiện mấy cái đấy nhá nhưng mà kiểu mình lâu lâu mình uh, vui vẻ một tí thôi thì hôm qua mình uh, mình gọi là nạp nạp vào chơi cái à, cái cái cái gọi là trà, tài tài tài xỉu ấy mình nạp một trăm nghìn đúng một trăm nghìn thôi mình cứ mỗi lần mình cứ mỗi lần đánh lên được một trăm bảy mươi nghìn rồi thành ra là lại cút anh em ạ không lên được hai trăm để mà rút cơ tại vì trong đấy nó bắt rút tối thiểu gọi là hai trăm nghìn thành ra là mỗi lần chỉ lên trăm bảy mươi nghìn rồi cố gắng lắm ba mươi nghìn nữa không lên được thành ra là mất một trăm nghìn luôn mà mà bây giờ mất một trăm nghìn mình sẽ không chơi nữa nhá kiểu chơi nó lừa lắm anh em ạ lừa lắm vt chỉ bị là lừa một lần thôi hay làm trận nearly nhỉ anh em nhở <clears throat> đây có phải là kênh của người chơi giàu nhất tft không vậy à có đâu anh fit giàu nhất đâu giàu tình cảm em cảm ơn anh fit chuyển view cho em nhá em cảm ơn anh fit nhiều nhá vui vẻ với chúng tôi à nhưng mà có một trăm ngàn đấy thành ra là em à, bỏ cái bỏ cái không bỏ cái không mình để ý rồi mình để ý rồi mỗi lần mà mình đánh gọi là hai mươi nghìn ấy thì auto ăn luôn xong rồi mình lên được ba mươi bốn mươi nghìn nó bắt đầu thua sau đó mình kiểu nó bị uh, từ từ nó mình bắt tướng đấy không mua được hai con này à zone uhm. gì đây một dương đồ hay là mình trận thần làm trận thần tài đi nhờ anh em nhờ chơi cho nó cuốn cuốn một tí ui hai con thần tài ngày xưa này á chiến binh thì không có con nào cả chắc là cho con ly vào đi nhìn cho nó gọi là phong thủy một tí ở đâu của sổ đỏ là một trăm k không không không không chơi nó không chơi nó một lần duy nhất một lần duy nhất Ê, chua chơi một lần duy nhất thôi một lần thôi em tú làm quả báo nhà d à không làm quả báo nhà gì đấy tính ra là mình còn chưa làm được gì cho gia đình ấy còn báo mấy cái đấy chết cơm ấy trái tim hộ pháp phước lành và pháp sư à mình đã muốn làm một trận gọi là nuôi bọn này lên nè thành ra là bây giờ lấy cái lõi gì đánh được bọn đấy không thì chắc là có cái phước lành này đánh được pháp sư nói chung là đánh nó hơi gọi là ấy rồi nên chắc là lấy phước lành đi đi lên từ bọn này đi nhá không có tướng gì gọi là ngon ngon cho vào nhở bán đi cho con tam ken vào thêm một chút tanh tanh tụng vào mình nghĩ là zone thì cần uh, cuồng đao là chính ấy nhưng mà bây giờ mình chưa có mảnh nữa cơ cho con này vào đi xét với cả con kên là khá là ngon thành ra là bây giờ làm sao để mua hết được anh em nhờ làm sao để mua hết được bọn này nhờ nếu mà mua kên thì không mua xét được nên chắc là mình mua kên thôi nhá win nào này được thì mình mua kên là đẹp VT biết chơi poker không á? VT không nhá. VT nhìn người nhìn người ta chơi poker ấy thì thấy thấy ham lắm anh em ạ. Không phải thấy ham nhưng mà ý kiểu thấy cuốn cuốn đấy kiểu thấy người ta chơi xong mà người ta cứ cứ gọi là ôn in hay là bệt hay là gì nữa nói chung là mình xem thì mình không hiểu chẳng qua lâu lâu mình xem thì mình thích mình thấy người ta kiểu thắng thua thì mình thấy thấy thấy muốn xem thôi còn thật ra xem cái đấy chả hiểu gì cả anh em ạ với cả mình cũng chả hỏi ấy công nhiều khi hỏi xong rồi nghiện nghiện ấy nên thôi lâu lâu kiểu mình xem xem vui vui một tí nhá cái bốc cơ riêng cái bốc cơ là mình xem vui vui thôi chả biết gì cả anh em ạ lâu lâu thấy người ta ôn in á máu cũng chả biết tại sao bài người ta ôn in cơ thế có sang xem anh chơi không à thôi thôi anh bill ơi nghiện đấy nghiện đấy nghiện á sau hai giờ em tú làm ra hai tỷ à không từ từ nhá mình bắt đầu có cái này này hai đồng mà tính ra mình thấy cái cái huyễn long gọi là huyễn long gọi là hải tặc tham lam á lâu lâu một rau anh em ra được ba đồng á thành ra là nếu ví dụ mà anh em nào đang đánh lu chích á có cái huyễn long này thì anh em kẹp vào cho mình nhá tại vì lâu lâu mình thấy ra được ba đồng luôn thành ra rất là ngon đấy cho như vậy vậy thì có đam còn nếu mà cho con kia vào thì có tanh hai bốn sáu à thôi mình nghĩ là để như vậy đi mình đang muốn tích tiền luôn đó thì bán con này đi với con này đi nhá mình đang muốn để gọi là con này lại thì thì nó kẹp kim long vào xem kim long đồ cái này là gì nhá thì anh này hello đố trí nhá anh tú chơi xì rách đi à xì rách thì thoải mái mà xì rách thì tết này là chơi nhưng mà chơi vui vẻ thôi mình không có mức độ nghiện cờ bạc lắm kiểu mình thấy nhiều người ấy cái cờ bạc ấy kiểu chơi nhiều ấy ăn sâu vào máu luôn á thành ra là người ta nghiện luôn đó. còn mình thì nói chung là tết thì mình cứ vui vẻ một tí thôi kiểu mười hai mươi nghìn hoặc là tối tối đa lắm là năm mươi nghìn anh em ạ mình kiểu không có gọi là ham về cái đấy lắm á không phải không ham mà kiểu chơi mấy cái đấy xong sau này lãnh hậu quả mệt lắm nên là thôi anh em ạ bỏ đi mà làm người bỏ một cái đấy đi mà làm người anh tú play tú sena à? không dám anh em ơi không dám không dám mình có một con gọi là hộ vệ nè thành ra là bây giờ trâu hơn rồi đấy và đó là hai tiền đi đấy mỗi rào hai tiền hợp lý chưa tính ra là cái cái cái gì nhở cái huyễn long này ấy anh em nào đầu game mà có con leona hai con zone hai ấy anh em kiểu bài đép được khỏe khỏe ấy. anh em kẹp cái huyễn long này đúng bú luôn thề siêu ngon á chắc là mình cứ lên cấp nhá tại vì lên cấp nhiều khi level năm ra được con rồng huyễn long á, thì bú luôn <laughs> xin lô chúng ta xin lô có phải là kênh của anh à, anh dũng đâu mà xin lô anh dũng ơi có phải kênh của anh đâu mà xin lô nhưng mà tính ra em thấy anh dũng cho em thấy anh dũng cho số cho số á trúng nhiều phết nhở tại vì là em thấy anh à, mọi người hay đăng lên á đỉnh vãi ông hoàng cho số à hay là mình học nhở hay là mình cũng xin lô mình đánh mình đánh đổi đổi đổi đời không tính ra là bây giờ mỗi ngày mình gọi là đầu tư mười hai mươi nghìn vào mình chỉ cần đánh trúng một ngày thôi là mình đổi đời rồi một tháng đầu tư mười đến hai mươi nghìn cứ cho là hai mươi nghìn đi một tháng mình sẽ hết sáu trăm nghìn à mà một lần ăn à, lô không biết là ăn ăn ăn được bao nhiêu nhỉ mọi người nhở ví dụ mà đánh hai chục thì ăn được bao nhiêu các anh em nào rảnh không không gái độ không gái độ cờ bạc nha nhất, nhất trí tết ba trăm sáu mươi lăm ngày à không tết ba trăm sáu mươi lăm ngày cái gì đấy ui lấy con gấu này về thì có skin ke luôn anh em ạ thành ra là mình đang muốn kẹp skin ke vào ấy mà kẹp skin ke thì phải bỏ bớt bọn kia đi à thử coi nhá thử lấy con gấu về đi tại vì hai kiếm mình nói chung là tí nữa mình làm vô cực diệt hay là gì gì cũng ok hoặc là dép thiên thần cũng được đấy là đề à, à đấy là đề à ủa thì đấy ý em tú là đề nếu mà ví dụ một ngày đánh hai chục á thì à, không biết là ăn được bao nhiêu mấy cái đấy mình không dành skim ke lên vào cho con này con này vào đồ này à, thật ra là đồ này chả ngon lắm anh em ạ nên là hơi cùi rồi em tú cảm ơn anh tô nhá à ra để kênh lô đề chứ không phải kênh tft à kênh à, kênh kênh tft ấy anh tô đồ này không ngon anh em ơi đồ này cùi lắm thành ra là thôi nhá bỏ đi đép bình thường thôi đép bình thường thôi mình đép bình thường thôi anh em ạ leona nữa này có gì cho vào đây gọi là mạnh mạnh hơn không mình nghĩ là như vậy mạnh hơn hai kiếm thì chắc là thôi nhở vô cực không tại vì tầm này hai kiếm cũng chả làm gì á vô cực thì nó đánh xây ra hoặc là đánh uh, talon hay là đánh uh, đánh olap đánh lủng gì cũng được một cái lắp vô cực vào mà đép anh em nhé chưa biết đánh gì đâu nhưng mà cái đẹp đã tại vì mình có cái viễn long hải tặc ấy thành ra là tí nữa mình nhiều tiền lắm take me by by hai mươi k ăn được một triệu bốn trăm hai mươi nghìn nghe giòn đấy á ui từ từ nhá hai mươi nghìn mà lại ăn được một triệu bốn trăm mà tức là bây giờ mình gọi là từ từ nhá nếu mà một bây giờ mình phải tính một phép toán đã một triệu bốn trăm hai mươi nghìn chia cho hai mươi thì nói chung là một triệu tư là được đánh bảy mươi lần thêm hai mươi nghìn nó đánh được bảy mươi 71 lần mà chẳng lẽ bây giờ bảy mươi 71 ngày đánh liên tục hai mươi nghìn mà đánh một số thì lẽ nó không ra đúng không thành ra là nếu mà mình đánh gọi là lần lần thứ bảy mươi đi nếu mà mình đánh lần thứ bảy mươi là mình lời được hai mươi nghìn đánh lần thứ sáu mươi là mình lời được trăm hai mươi nghìn ui vt phải cân nhắc cái này nhá vt phải cân nhắc cái này á vt cân nhắc cái này các anh em ạ như vậy vào thì có đấu sĩ luôn khá là đẹp bán đi anh em ạ bán bọn này đi đao này mà win thì bán luôn con tam ken đi là ok hãy chơi liều không chơi liều không thôi đừng đừng tính em tú ơi ơ mà bỏ đi bỏ đi bỏ đi không tính nữa nhá mai ra nha em tú ơi à phải ra đấy phải ra đấy tính ra là nói chung là mình nghĩ là ở ở, ở đời ấy thì nói chung là mình nghĩ là cái gì cũng nên gọi là biết qua một tí á chẳng qua là đừng có nghiện thôi nhá cái này là mình nói thật nếu mà anh em nào gọi là tò mò thì nên là biết qua một tí tại vì ngày xưa mình cũng gọi là chơi cá độ bóng đá rồi thì nói chung là mình chỉ chơi gọi là vui vẻ thôi kiểu mình chơi vui vui á ban đầu thì nói chung là hồi đó là mình đi làm thêm ban đầu thì cũng thấy mọi người ờ, mọi người kiểu uh, lên lên đấy cái bàn bàn cái gì anh em ạ lên cái bàn bàn bàn bàn cái gì á nghe ông thích chứ ờ uh, không phải nghe thích mà kiểu tò mò ấy xong rồi bắt đầu cũng ờ, theo theo hai trăm nghìn theo hai trăm rưỡi theo hai trăm rưỡi xong hai ngày đầu ăn ăn đủ ăn đủ hai trăm rưỡi tiền tươi về nó thèm nó thèm lắm xong rồi sau này đánh năm trăm bắt đầu lên năm trăm á <laughs> thua sấp mặt anh em ạ thua sấp mặt thành ra là cút luôn từ đó là vd không còn bao giờ gọi là xuất hiện trên gọi là những trang bóng đá nữa ngày xưa tính ra là mình cũng hay lên gọi là youtube đấy anh em ạ lên youtube gọi là phân tích trận đấu gờ ờ, nghe ôi nhưng mà anh em có có công nhận với mình là lên youtube ấy, nghe mấy ông youtube ấy phân tích nó hợp lý không kiểu mấy ông youtube bảo là ở ờ, với cái phong độ hiện tại các thứ các thứ các thứ các thứ thì cái đội này có khả năng gọi là chiến thắng hai một cho đội tuyển này đội tuyển kia ui <tsk> nghe uy tín đi theo rồi theo hai trăm rưỡi rồi à, sao mày đi à, mày hai trăm rưỡi chúng tôi à xong rồi em tú thua một lần nhớ đời luôn anh em ạ <tsk> chịu mấy cái đỏ đen này à, em tú nghĩ là nên gọi là giao lưu ngày tết vui vẻ với gia đình hoặc là người thân thôi còn không thì à, nên là tránh xa anh em ơi không mà đi đấy kẻ chỉ lẫn trải mất hết đấy mất hết đấy <laughs> dù dê có đâu biết qua một tí mai thúy à cái ông vt không riêng cái đấy là là là bỏ nhá cái đấy thì bỏ ngay lập tức nhá riêng cái mai thúy là bỏ đấy tính ra là mình cũng chỉ gọi là mới uống bia uống rượu chứ thành ra là thuốc lá các thứ hay là bóng biết các thứ hay là cỏ kiếc mình đến chơi gì đâu mình chỉ mới gọi là uống bia uống rượu thôi và dừng lại ở một chút gọi là bóng độ bóng độ đấy hết những cái thói xấu của vt là chỉ có những cái thế thế thôi vt không muốn gọi là sao đạn và những cái gọi là ghê gớm hơn gặp này con olaf chặt vào con zone của mình rồi chắc là thua rồi anh em ạ đang win hai mà không biết là có đép được chết nào à chắc là đép được một chết đấy hợp lý này đủ đam chứ con này nữa thì đẹp con leona tính ra là mình thấy cũng có đam đấy nhá anh em nhá thành ra nếu mà anh em mà đánh bộ bài sriu uh, ờ, leona thì ờ, thì gì nhở nếu mà nếu mà đánh ờ, bài leona leona sriu thì anh em nên gọi là bui bui bui bài bui đồ tanh cho nó gọi là cứng cứng á như kiểu là giáp lửa này giáp gai thú tượng hay là gì gì đó nhưng mà mình nghĩ là leona nếu mà anh anh em đánh phải phải có giáp lửa nhá ê làm một chút gọi là huyễn long phun huyễn long không phun huyễn long không ê làm phun huyễn long cho nó hay nhở cặp đôi hoàn cảnh tụ điện với cả cái này à chơi đi nickelon mà anh em ơi bùm chiến binh thần thoại kim long mà chết rồi không có huyễn long của anh em ơi thần thoại kim long kim long đấy mình vừa bán xong cơ bản là kim long ấn cùi quá nếu mà lấy thì lấy chiến binh được thôi thôi lấy kim long đi tí nữa ra kim long thì mình chơi nhá giờ còn mỗi một con là hơi cùi một tí hơi tù một tí hơi tù một tí đây thật ra là kim long tăng tốc tăng tăng gọi là tấn công á thành ra là cho olap ngon hơn nhở cho leona này mười mười cái tấn công thì chả làm gì cả hello trần thu nhá đánh bài gì cao cao tôi sát thủ vậy á cao tôi sát thủ thì mình nghĩ là đánh mấy cái bài chiến binh rồng á nói chung là meta sau thì sát thủ cút rồi còn meta này mà nếu anh em nào đang còn chơi ấy, thì mình nghĩ là nếu mà để cao tơ bọn à, sát thủ thì anh em đánh lee sin hoặc là đánh uh, volibear đấy còn không thì anh em chỉ có cách bo thôi còn không thì anh em đánh mấy bộ bài như kiểu là say da các thứ ấy, thì anh em có thể lắp áo choàng nhá đấy cao tơ được một tí lúc con lulu thì đẹp nhưng mà chắc là không đủ đam anh em ạ đủ ông đủ ông hợp lý đấy vừa rồi ra được cái thuyền trưởng ấy thì nữa mình roll tám kim long luôn à tám nguyễn long có phải bú không nhưng mà ra cái kim long này tí nó ra con đồng vàng thì cũng ok đấy ui ra cái kia là bú rồi ra cái huyện ra cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái, cái, cái kia là bú bú vội rồi uh, như vậy thì lại là năm à sáu kim à năm năm năm nguyễn long à tính ra là mình luôn một con lulu nó rao sau mình về mình roll nhá anh em ơi rao sau về mình roll một con lulu ấy nhá bỏ này đi Bolivia cứ để lại này đao ừ. sau về em tú roll một con à, gọi là huyễn long ấy nhá để gọi là sáu huyễn long anh em ạ thành ra là nếu mà có ra xua là bảy với cả mở ra được một cái ấn thì là tám mà bình cái gì đấy huyễn long này cùi mà mọi người ơi cho vt một cái giáp lửa cho leona đi hoặc là một cái giáp thiên thần thì con uh, Zone nhá cảm giác con Zone này không có cuồng đao ấy yếu nhở yếu quá anh em ạ tí có khi mình phải xoay bài ấy chứ ui nhìn con rô con uh, đi ra vu bán nó chậm chưa đào đào đào đào vt máy dập hà nội mà không hề luôn á vt không hề dập ai luôn á vt là người chơi hệ gọi là ngoan ngoãn hiền lành á máy dập bắc giang à đánh sát thủ chống sát thủ á ừ, <laughs> đánh sát thủ trong sát thủ nói chung là một bài sát thủ mạnh hơn nào nhưng mà mình nghĩ là nếu mà đánh à, gì nhở nếu mà đánh à, nếu mà đánh à, cao thủ sát thủ thì mình nghĩ là bài ấy là đẹp nhất rồi đấy bài gì nhở xẻng anh em ạ bài uh, ly xin á xẻng đấy cho phi ly xin xẻng đấy không được à làm một chút giáp lửa không nhở mình nghĩ là phải cần đấy cần giáp lửa đấy anh em ạ à. tanh một chút đi mình thiếu tanh quá bây giờ mình lên mình cấp mình cho một con nu nu ấy nhá đồ này có thể đổi cho con nào cầm rồi anh em nhở đồ này mình nghĩ là có con xây da hoặc là con uh, ờ, dna cầm ngon nhưng mà dna mình bán rồi cờ bạc đã bác thằng bình anh tú nghe câu đó chưa anh tú nghe rồi ấy nên là anh tú không chơi á anh tú không chơi nhiều á cắt tầm outfit anh không để quần dơ muốn bắt anh nhà khó lắm em đừng mơ kim long này đồ này đồ tay đúng không phải ra cho con này đi hách tiền đi con này ra là có thể bỏ đi thay bằng một con khác được nhưng con này vào thì cũng chẳng có đam cơ con dna hồi nãy là mình bán mất rồi anh em ạ từ từ đi từ từ đi cứ tà tà đi nếu mà tí khó quá thì mình bỏ cái kim long đi nhá mình xoay qua bọn uh, xe da đánh được thì bây giờ có một cái vô cực nói chung là đánh xe da anh em bắt buộc phải có cuồng đao nhá nếu mà không cuồng đao thì cảm giác mình thấy nó hơi yếu đấy nên là có cuồng đao thì đẹp hơn bán đi tích đủ tiền này hợp lý đấy có cái giáp lửa và nó trâu hẳn anh em ạ với cơ bản là mới có cái đồ kim long á thì con leona ít nhiều thì nó cũng tăng được à, sáu mươi giáp với cả sáu mươi kháng phép khá là mạnh đấm ngay đấm ngay không biết là bốn huyễn long nó có nhiều hơn không nhờ để mình đọc xem bốn huyễn long thì nhận dương của phụ tá thuyền viên và phụ tá thuyền trưởng và đại đô đốc cũng ui đại đô đốc nghe nó oai nhở anh em nhở nghe nó oai á à con này vào có chiến binh này hợp lý đẹp nha đẹp nha đẹp nha cứ lên cáp binh em ạ trận này mình siêu nhiều tiền luôn đấy mình vừa hắc tiền từ gọi là huyễn long vừa hắc tiền từ cái đồ này cơ đồ này nói chung là mới được hai đồng thôi đúng không nhưng mà mình nghĩ là ngon đấy. ui một phẩy năm giáp và một phẩy năm kháng phép à ba mươi lần tức là được bốn mươi lăm kháng phép bốn mươi lăm giáp mà đẹp đẹp đẹp đẹp đồ này nói chung là tí nó đánh một con rồng ấy khá là ngon pháp sư pháp sư quan được sát thủ à nhưng mà pháp sư phải xếp xếp bo bo ấy nói chung là pháp sư mình nghĩ là năm mươi năm mươi thôi không gọi là kiểu cao tơ hẳn nhá còn nếu mà cao tơ hẳn thì mình nghĩ là ly xin với cả bọn volibi ấy nó trâu thì cao tơ được hẳn luôn còn pháp sư thì mình nghĩ là năm mươi năm mươi kiểu bài nào mạnh hơn thì bài đấy cao tơ á hoặc là bài nearly cũng vậy bài nearly cũng kiểu năm mươi năm mươi nhưng mà nearly mà kiểu lên được đủ bài ấy mình nghĩ là mạnh hơn bài sát thủ đấy nhà này cứ hồi phục từ nó nami ấy khó chịu nhở ê hình như là nhà này có bạn thân đấy nhưng mà người ta không xếp anh em ạ mình thấy người ta mới bo lại ấy có nên gọi là một chút nhắc bài không một chút nhắc bài cho bạn này không một chút nhắc bài không một chút nhắc bài không nv nvt nguyễn văn tú à có xếp bản thân không à có à. vậy là mình không để ý u oh my god đồ gì đây đồ này đồ thăng hoa này thêm lam này khá là ngon nhưng mà mình đang muốn sáu sáu cái này trước để mình hack tiền đấy anh em ạ mình hack tiền trước xong rồi tí nữa mình xoay sau nhá mình có ôm con rồng vàng này lại thôi là được đúng không con này chắc là giữ lại đi tí nữa mình xoay sau bây giờ mình lên cấp mình cho sáu cái này vào trước đã là đẹp mấy cái dương nghe tên bịp thế à nghe tên thì đúng oai đấy u on ủng này con này bán đi này giáp nữa à? một cái giáp thiên thần cho xây da. À? đồ này nói chung là đánh à, nếu mà đánh gọi là chuẩn nhất thì mình nghĩ là voi đánh con gì nhở đánh con talon đấy thì ok nhất từ từ nhá mình hiểu cho sáu viễn long và nó xem nó hack được nhiều tiền không đồ này nói chung là tanh cho mình á mình không muốn bỏ lắm anh em nhở chắc là một cái giáp thiên thần rồi không đợi được tí nữa mình phải lấy cung á mình thử nhá xem cảm giác nó hack được cho mình nhiều tiền không thì mình bán bớt đi mình tích tiền lại là ok rồi kim long này để lại này chắc là bán tạm hai con này trước đi ba mươi tiền level tám tầm này mình nghĩ là vẫn đang khá là giàu đấy thôi từ từ đi lắp cái găng cảm giác nó cũng trả thêm một cái gì nhiều á mình chủ yếu hách tiền thôi anh em ạ mình thử xem quà sáu huyễn long á xem nó có ok không nhá sáu huyễn mỗi tơn một mảnh đồ phải ra được mảnh đồ à vậy à bảy mảnh đồ á à quên ra được mảnh đồ à từ từ nhá để xem có ra được mảnh đồ không bảy kim long đi à bảy kim long cũng được nhờ mình đang có hai con này ở ngoài nè khá là được để mình xem sao đã mình đã muốn thử một tơn sáu huyễn long á xem nó cho mình cái gì đã được chưa bữa em lên lên chín cuồng long mà được hạng hai á từ từ nhá lõi hơi xấu này hàng chờ ra, giáp tự chế và siêu hùng hiện diện mình thấy không ngon lắm u ba trang bị mình cần nhá đẹp luôn mảnh đồ không u ở đâu hình như là được một mảnh đồ thật nè tại vì vừa rồi mình nhặt được ba ba mảnh đồ thôi thế chung là cái này là cuồng đao này cuồng đao này ấy từ từ nhá hay là mình đánh ấy luôn hay là mình đánh nguyễn long luôn cơ bản là nguyễn long bọn này của mình sắp lên hai sao rồi nè từ từ mình xem đồ là gì đấy nhá đồ này thật ra là không ngon lắm đâu thật thật đấy từ từ đi mình thấy là đồ này không ngon lắm á tí nữa cái này mình lấy cuồng đao hoặc là grip phép cho con này không nhưng mà cơ bản là có huyền trưởng à có cái nguyễn long này tí nữa về lết thiếu đam lắm phải có một cái gì đó gọi là ao ao ao hẳn cơ như kiểu là con này ba hoặc là cái gì gì á một cái xe ke không anh em một cái xe ke không một cái xe ke đi nhở bất kể tí nữa mình nghĩ là một cái quần đao một cái quần đao còn lại thì một cái bàn tay à cuồng đao bàn tay đồ hơi xấu một tí đấy nhờ kim long đồ cũng phế cơ thật đi ra phun chín mạng à từ từ nhá cảm giác một dao nữa là mình không ổn là mình phải rôn đấy anh em ạ ui ba bảy máu mà mình rôn xem ma gì mình đánh theo form đấy nhá nếu ví dụ rôn được con đi ra vu hai thì mình đép theo con đi ra vu hai cũng được còn không thì mình xoay qua bọn uh, à, da đánh đi cho nó an toàn cơ bản là mình thấy cái à, cái cái gì nhở cái kim long này đồ không ngon lắm ấy thành ra là xoay qua nó cũng hơi tù cơ đúng không olivia hai à không có tiền này ai à quên không có đồ này mình rôn một tí đã nhá bi kè bi kè khá là ngon đấy nhá thôi bỏ đi anh em ơi một chút cái này đi kim long vào đi từ từ nhá cái này ngon này nhạc giờ này lại tắt góc phố cùng đèn đường hiu hắt có chút mưa bay qua mi mắt uầy chào anh tú em cảm ơn anh phi nhá hello anh phi nhá em cảm ơn anh phi nhiều nhá cảm ơn anh phi rất rất rất rất nhiều đau đấy đau thế đau đấy mình đang tính đánh bi kem carry mà một hồi bị đấm đau vậy trời u là trời chín kim long mà chín kim long thì phải cần một cái sẻng nữa đúng không chín kim long thì có vương miệng vô địch khá là mạnh luôn wow ê mình phải rôn nó mình phải rôn cái gì đẹp đấy nhá cảm giác đuối quá rồi đấy Bike à, ra xua ra xua cầm cung, Bike cầm gậy à. Tính là lên được Bike hai ông búi chứ. Nếu bây giờ đánh gọi là Bike hai thì bách luôn. Còn không thôi lấy ra xua đi. Nói chung là mình đang thử con Thread đúng không? Hoặc là thử con Leona. Thì mình bỏ con Leona đi, mình đổi đồ tanh cho con rồng này, xong rồi mình kẹp thêm con Jasu vào không. Đánh bằng sát thủ thì nó hơi no hope nhở. Mà đánh bằng Jasu thì nói chung là cũng hơi no hope cơ. Ờ mùa top tám mà mùa mà bình tĩnh bình tĩnh em tú lo được cứ lên đã anh em ạ cứ lên đã có chút mưa bay qua mi mắt rồi thì ai đưa em về đêm nay giờ này còn trên phố có mây đổi thì thầm nhỏ to mình nghĩ là rôn rồng hai đã ra xua này đi ra u nữa rôn rồng hai trước đã anh em ạ à. joey không thay được con nào hết anh em ơi không thay được con nào thay được con gấu thôi mà mình nghĩ là chưa cần đâu một cái nón không mình đánh bằng bike nhá bike với cả ra xua đi mình thì trận này không đánh xây ra đâu đánh xây ra nó hơi bình thường á anh xây ra hơi bình thường mà sao mình sắp chết rồi vậy từ nhá ke nữa này mình cần một con gì năm tiền đấy phải năm tiền đấy anh em ạ ui cho ra xua này làm con này làm gì đấy điên à đã xua hai hoặc là bi kè hai đây là đẹp không có một con này hai sao à chết rồi holy shit gặp nhà này olap ba nó chặt tôi bể đầu rồi hỏng ơi hỏng ơi hỏng ơi zoe bút bất tử hai bk hai bk hai mình mới lên được phút hai sao là mình mình mình mình vào top ấy chứ đùa đâu